chọc máu nha mới chọc cho lúc mũi mày đi xong ép lại ngày sáng 21 trưa 21 tháng 1 2022 hôm qua test âm tính hôm qua test âm tính hôm nay à, test ừ, lại, lại. người ta đang chạy thì quay cái đang chạy vậy nay test lại coi nó có bị không bị ghê cái đủ thuốc tầm xàm hôm nay tối ngày 8 à, giờ 25 à, phút tối ngày 22 à, tháng 1 2022 là hai bữa sau khi test dương tính Covid ờ, cả nhà là ba người bị gồm Jennifer nè Jessie nè ba mẫn nè còn mẹ với lại em tâm mì á, là test lần hai mẹ hôm qua là test lần hai không bị không có quay phim tâm mì chưa test lại bây giờ đây tâm mì ngồi lên ba mới quay thấy được chứ rồi rồi bây giờ bữa nay là tối nay là ba test lại nè test lại thử coi qua là test lại một lần nữa là cũng âm tính luôn không biết là sao ngộ gì đó test âm tính nữa là coi như là miễn nhiễm luôn khỏi test nữa rồi giờ bắt đầu test nè xe cầm video quay cầm máy quay chùm ba coi xa xa đó nha quay gần tám chết <laughs> ờ ơi mình làm đồ đẹp nữa ừ. À, mẹ kéo lại mẹ, mẹ lấy kinh ra Môn bộ test này bây giờ tình hình hôm nay là sau ba hai bữa ba bữa chứ ba bữa ờ, dương tính là hôm nay là cơ thể khỏe khoắn không có gì hết như vậy ba bị hết xì không ho không hả có xì rồi sẽ sờ con sờ không con câu hơi ờ, mệt hồi sáng này hơi nhức đầu chết si ờ, hơi nghẹt dạ, mũi đó đó hãy đứng dậy nghẹt mũi luôn chứ không hơi đâu đây ba hồi hồi giờ ba Thôi lá mũi kỳ cục quá à. ba ba tay nghe vậy thôi mẹ duyên lấy cái tay ra coi lấy cái tay không có đừng để ba lại đừng nó xì xò ra mẹ duyên hôm bữa giờ là chọn bên lỗ mũi bên đây giờ chọn lỗ mũi bên đây ra buông tay ra nó chọn lỗ mũi bên đây lấy cái tay ra nó chọn chọn vô nó sâu đậm mới chọc kỹ ra ba chọc ờ, kỹ đại cho ba chọc kỹ lại lên kỹ kỹ ta rồi à, đừng có chạm con kỹ chạm nước luôn rồi lẽ rồi này giấy rồi giấy rồi, đừng có chạm con kỹ nha giấy nè mẹ giấy nè đừng có chạm con kỹ nha không có phải chọc kỹ mới chính xác chứ ok ờ, không mà bị là khỏi chọc nữa nha mệt quá rồi rồi mẹ lấy lấy lấy cái uh, kéo cắt cái đó ra mẹ có chọc nữa mất riêng cái mũi hết trơn rồi rồi lại lên đâu cái kéo qua đi đâu đó bên kia kìa đó sao si không quay nhân vật thụ ờ, ngồi bấm điện thoại bên kia <laughs> nhân vật bắt giật chồng bấm điện thoại đó ờ nhân vật bắt cười bấm mầm kia <laughs> cười té tét lên rồi đang đừ đang đừ nó bị đang đừ thấy chưa con chưa khỏe mày quay lại xây bắt nào ngọt nha Xây Đây là nước muối của mẹ Ơi đi Dung dịch của mẹ nước muối mẹ rớt ra ngoài Tấm mì á, tấm mì xàm đó tấm mì á Tấm mì gần một trong những đứa xàm nhất thế giới này Rồi Rồi, mẹ dương tính luôn Ba gạch luôn Hai gạch à. Ba gạch dưới tay của mẹ có luôn Rồi đó, đó đó gì lắm Chứ, khỏe lắm khỏe lắm thì hôm qua không bị mà từ từ xíu từ từ bữa nay nóng bằng gì à? có cái đường cái đường chạy tụi mày đi ra thôi đường trước đây tụi mày đậm luôn vậy là mới bị à, chiều giờ chiều giờ ách xì nè rồi tao mày ngồi số ba tết luôn anh rồi xong rồi tiếp tục đi con để ba tới tụi mì rồi tụi mì ngồi xuống đây có mình con rồi mẹ dính covid luôn mẹ duyên mẹ dính covid sao sai hả gì nhìn đi đó này okay. con đừng có nghiêng gì vậy con cầm lên cho nó ừ, con nằm cầm đúng rồi nè rồi được rồi quay cái này để được biết quay ta thấy rồi hoài rồi ngước lên bớ ba chọt lũng mũi nào cho bên tay, cho bên tay, à. đây ba chọt kỹ kỹ mới được rồi kỹ rồi đó à. rồi giờ mình ra lấy nữa lấy khăn khăn giấy lo cho em, em con lo đi cho mày mẹ cái viên cắt chưa cắt rồi đó mẹ ừ. có tôm mì cameraman đó quay quơ từ lơ ta coi nhất ảo à, luôn cameraman rồi ta quay ta quay từ từ thôi Camera men gì mà quơ tờ lơ hết <laughs> trơn coi nhất đầu luôn á tại hẹn á mỗi lần tới bên đà bắt bên đó chạy nước mắt cái gì nữa đâu tụi mày đâu Thưa mẹ cầm quay kìa mẹ quay đi mẹ quay đi quay Trixie đi Trixie mỏi rảnh nha Trixie này mỏi rảnh bớt chưa Trixie mỏi rảnh à, lấy cái này bỏ mở cái này ra bỏ cái này nha rồi uống thuốc đó nè giờ ba đổ vô cô mì này nha Nè nè rồi tô mì không có tô mì không có chị gấp ly tô mì lên lầu đi cái ly tô mì lên lầu của mình đi ăn cơm cũng gặp ủa nó lật lật anh ơi nó có lật lật đâu có ô ờ, con thấy rồi không em nhìn nó đâu vậy nè đợi xíu em thấy nó lật rồi đó có vậy mà con thấy rồi xanh lên tô mì luôn đó lật lật đó rồi nguyên nồi luôn ba mẫu hay quá ủa có hết bệnh luôn mà trời hay không mì chứ tô mì không chịu chứng, tô mì không có rồi bỏ dịch được chà bá trong nhà người ta 13 được 28 rồi vui nha các bạn rồi bạn kia ngồi chàng hãng giờ rồi sao bao quay bạn kia <laughs> yeah Goodbye, see you again. Đậm lên này ba, đậm lên này ba. Đâu? khó luôn á. Thấy chưa em nói nó lờ lợt lên Rồi, có 12 dạch, Đây, ra ra chỗ sáng. Đây. Tôm 12 dạch nhưng mà nói chung là dạch tôm mì nó không đậm mấy. Nhưng mà nó hai dạch, Rồi, xong phim nhà 5 người bị hết 5 người báo tin báo tin về cho bà ngoại biết đi đây mẹ duyên đỏ lòm đỏ, đỏ, cái dạch đỏ lòm đỏ lét luôn nè cái dạch giống như có ba hôm qua vậy hôm kia vậy đó đó rồi mai điện giờ uh, điện lên cái chỗ đó mai lấy thuốc cho em uống coi nó có cho, cho thuốc thứ anh luôn thuốc thứ anh là thuốc đặc trị uống nó tốt còn uống thuốc đặc trị nữa không con nít không uống rồi goodbye see you again bye bye nguyên nhà covid